hay gọi là đĩa tài xỉu âm dương này đây một bộ của nó thì sẽ gồm có đĩa và hột đây một bộ của nó như này đây nắp thì chơi nắp nào cũng được đĩa của nó thì rất là đẹp luôn nha các bác này nhìn này đó và bên em thì có làm đĩa đặt theo yêu cầu ví dụ như là các bác muốn làm đĩa trắng hay đĩa hoa bên em đều có thể làm theo yêu cầu của các bác hết và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 năm tài năm xỉu để cho các bác thấy được cái độ chính xác và độ hiệu quả của nó một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó lắc với bên này tài thì cái chiều ngược lại này bên này cũng sẽ là xỉu có thể hất đĩa về đằng trước hoặc mình chỉ cần xoay đĩa thôi xoay cái đĩa này thôi là lắc với này sẽ ra xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đấy vừa rồi đã lắc 10 chén 5 chén tài và 5 chén xỉu các bác thấy độ hiệu quả của nó chuẩn xác không ạ nếu như mà về tài xỉu khi mà mình gặp chén phản nó là chuyện bình thường